Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách à, setting cái à, cài đặt ở trên cái phần mềm à, Tension để cho chúng ta có thể là chơi game giả lập ở trên PC ở ờ, trên máy tính đó, trên PC nói chung đại khái là trên máy tính đó đầu tiên thì mình sẽ Ừ, hướng dẫn các bạn như sau ờ, thứ nhất là các bạn cần phải có một cái máy tính rồi đó trường hợp bất di bất dịch thứ hai là bây giờ các bạn sẽ chú ý cho mình là về setting ấy thì đầu tiên là setting ở trên máy tính ấy, thì tùy lúc thôi ví dụ như bây giờ mình đang à, sử dụng cho cái dòng máy tính à, à, dòng máy tính tùy từng cái loại máy tính khác nhau ví dụ như mình đang chạy trên dòng máy tính laptop đây thì tùy từng cái tạc màn hình của các bạn thì các bạn sẽ ước chừng cho uh, cái game của chúng ta để đặt ở mức setting như nào được chưa ví dụ như ở đây mình sẽ đặt chế độ là setting chuyển về chế độ từ cái auto chuyển về cái chế độ cạc màn hình đây là Intel HD của lắm fix của trong máy tính đó mình sẽ chuyển toàn bộ sang cái cái cái ờ, máy tính à, cái cái cạc màn hình của chúng ta để chạy đồ họa trên cái cạc màn hình của chúng ta luôn đây là các thông số cài đặt program Sting ưu tiên cho cái ờ, ưu tiên cho cái ờ, các màn hình thứ hai nữa tiếp theo đó sẽ là cái phần ờ, thông số ở đây thì thông số chỉnh về cái độ nét à, có nghĩa là độ độ nét và kiểu như là cái độ setting cao của cái cặp màn hình ví dụ như bây giờ mình sẽ chuyển về setting cao nhất đấy các bạn thấy là ví dụ như ở mức là bình thường thì lâu thì các bạn xem xem này các bạn xem cái cái hình hình của cái logo của NGVA ấy nó bị bị bị cái răng cưa và bây giờ mình sẽ chuyển về cái chế độ query chuyển về chế độ độ phân giải cao này các bạn sẽ thấy rõ rệt là nó thay đổi yeah. mình chuyển về độ phân giải thấp đó các bạn sẽ thấy là nó có hình răng cưa phải không ạ à? bây giờ chuyển về độ phân giải cao on ờ, mình sẽ nét đó ờ, thường mình sẽ chỉnh lên cao như này đối với dòng LGVA được chưa nó chỉnh về cao nhất và bây giờ chúng ta sẽ mở cái tựa game Tension Gaming lên đây là công cụ uh, Tencent Gaming mở cái này lên và các bạn sẽ setting ở cái setting này này các bạn vào trong phần setting Tencent Gaming ở đây là cái thông số căn bản các bạn có thể chọn ngôn ngữ tiếng Việt luôn còn ở cái dòng thứ hai này các cái dòng ờ, chuyển chỉnh về cái cạc màn hình của chúng ta chạy như open rl hay là delete gì đó các bạn có thể chọn và các bạn chọn là mức setting nó như nào ở đây thì memory các bạn sử dụng bao nhiêu bạn có thể chọn CPU bao nhiêu core bạn có thể chọn hoặc là các bạn để đặt auto màn hình bao nhiêu màn hình 720 HD hay là 1950 1050 các bạn điền vào 720 mình điền 720 cái DPI các bạn có thể chỉnh thì cái này ấy, tùy thuộc cái từng máy tính của bạn ấy, cấu hình của bạn ấy các bạn có thể chỉnh ví dụ như cấu hình laptop của mình ở đây có thể đặt ở max setting các bạn ạ do nó có hỗ trợ các màn hình và các kiểu đấy các bạn có thể chọn cái ờ, cái ờ, độ phân giải phân giải đây là ờ, độ phân giải ở mức default hoặc là 1080 chả? Ở đây là chế độ HD chả? HD HD các bạn có thể tùy chọn ờ, thì cái này là cái độ phân giải màn hình cái này là đây cái tỷ lệ độ phân giải khung hình dạ phân giải khung hình còn cái dưới này ấy cái dưới display quality này ấy là chất lượng hình ảnh của độ phân giải màn hình đó chất lượng hình ảnh của độ phân giải màn hình còn ở trên này các con có thể thấy là đây là độ phân giải độ phân giải cũng là độ phân giải của cái cái, cái màn hình tỷ lệ nó được chưa thì con có thể chọn tùy theo cái thiết bị của bạn ví dụ như các bạn có GTX cao ấy thì con có thể chọn độ phân giải cao ví dụ như có GTX ví dụ như GTX 1060 trở lên ấy có thể chọn sau đó cho bạn sẽ nhấn set lại đó. và bây giờ các bạn sẽ tiến hành chạy game Dạ, game bình thường các bạn chờ mình một tí mình sẽ chạy game cho các bạn xem Bây giờ mình sẽ mở cái tựa game này lên PUBG lên Ok mình sẽ mở cái tựa game PUBG lên Play Hình như nó có một số thông số nó cần cập nhật hay sao ấy Tension là một trong công cụ giả lập tựa game nó nhẹ các bạn ạ nói chung là nó nhẹ và nó ổn định nó nhẹ và nó ổn định ví dụ như các bạn có thể cài bằng cái nóc play bluestack dạ đó là những phần mềm giả lập các hệ điều hành ở trên android nhưng khi mà các bạn chạy game thì nó sẽ không tối ưu nhiều và nó thường nó sẽ bị nặng nặng máy của chúng ta nếu bạn máy của bạn thấp ấy thì nó gây ra độ giật và nó không tối ưu nói chung là nó không tối ưu nó vẫn chơi được nhưng mà nó không tối ưu được chưa nó không tối ưu đấy nó update nào nó update một cái thành phần này mà nó yêu cầu chúng ta restart lại game mà mình không hiểu tại sao dạo này mất điện liên tục thế nhỉ các bạn nhỉ Mà mấy ông ờ, mất điện liên tục như này ấy thì Thứ nhất là các bạn ạ Nó hay ờ, khi mất điện mở đi mở lại Những đồ công nghệ nó hay hỏng là mình vừa bị, vừa bị mất một cái cái cái cái cái cái cái, ờ, thông số mình vừa bị lỗi một cái cạc màn hình gần hai chục củ các bạn đó cháy rồi nó mất và mở lại liên tục ấy đó nó không riêng gì các đồ như này đâu ví dụ như các bạn mất sau đó một tí nó có lại hay là mất nói chung là nó điện nó không ổn định ấy thì thường nó hay hỏng không riêng về về về, về cái máy tính người ta về các thiết bị tủ lạnh tivi máy giặt cái tí tuổi thọ của nó sẽ giảm bạn ạ kiểu như nó thu phóng điện đấy đó nhưng mà các linh kiện ảnh hưởng nhiều mình vẫn các trên các thiết bị máy tính dạ, thì nó vẫn ảnh hưởng nhiều tivi chẳng hạn đó nó ảnh hưởng như các bạn đó, cho những trường hợp là thiết bị của chúng ta trâu bò còn đối với những trường hợp tùy trường hợp ấy nó cũng đa số là lỗi là nó đều lỗi do cái nguồn điện nó không ổn định thôi các bạn nó là nhiều cho nên đây các bạn phải tránh là những nguồn điện không ổn định hoặc là các bạn có cái cái điện tích trữ ấy dạ, thì nó sẽ tốt hơn này mình bị mất điện liên tục lúc nãy vừa bị mất điện bây giờ vừa được mở lại này mấy ông không biết uh, do Ờ, mất điện uh, vì lý do uh, khách quan là lý do chủ quan nữa yeah. Dạ. nhưng mà nó đều khách quan là chủ quan nó đều ảnh hưởng đến cái, cái thiết bị của chúng ta rồi uh, ví dụ như bây giờ mình đã có một cái mình đã có một cái các bạn xem ở đây này đây là cái tài khoản game của mình Bây giờ mình sẽ như sau Bây giờ các bạn xem đây là game Bây giờ các bạn sẽ vào trong cái phần cài đặt setting ở dưới này này Và các bạn chuyển về chế độ Ô, Sao nó không kêu À, sao nó nhỏ vậy bạn sẽ vào trong cái phần cài đặt setting ở dưới này này sau đó các bạn vào trong phần graphics sau đó các bạn chuyển về chế độ HD nếu mà máy của bạn HDR ấy, nếu mà máy của bạn hỗ trợ Extreme này mình sẽ chuyển về chế độ cao nhất nếu mà máy của bạn hỗ trợ Extreme ấy còn cái dưới này ấy là nó chỉ hỗ trợ về cái màu cho cái cái cái cái tự game của chúng ta trên máy tính ờ, điện thoại bên điện thoại nó cũng có cái setting như này nhá đây bật chế độ nghiêng người này căn bản là graphic ấy nếu mà graphic của các bạn yếu ấy cả màn hình của bạn yếu các bạn có thể chỉnh xuống mức thấp được chưa chỉnh xuống mức thấp ờ, các bạn chỉ đặt ở trước mức 2 và chế độ bình thường hoặc là HD là được hoặc đây là chế độ bình thường nhất đối với những máy tính cấu hình cực thấp thì các bạn để ở chế độ ban đầu này và để ở chế độ HD chế độ cài đặt độ phân giải ở ngoài này nó đặt độ phân giải ở cái chỗ thông số này này để ở chế độ HD hoặc là ở chế độ thấp nhất dạ. đó khi các bạn đặt ở chế độ cao ví dụ máy của mình có cấu hình cao chẳng hạn chiếc laptop của mình này cũng là thuộc dòng laptop có cấu hình khá là cao cho nên mình có thể là đặt ở mức mức mức cao nhất cao nhất extreme hoặc là ultra thì à, mình thường đặt extreme đó bây giờ các bạn có thể vào trận vào trận để chiến đấu và các bạn sẽ theo dõi cái à, cái cạc màn hình gỡ ờ, đây là CPU CPU yeah, dạ, CPU bây giờ mình sẽ thử chạy một trận cho các bạn xem này à sorry chạy chế độ chạy chế độ nhanh này tát nào đó đã vào trận rồi các bạn tắt cái này đi đó. bây giờ con có thể chạy đó. mình sẽ tắt cái chế độ này đi Đấy, bây giờ các bạn có thể chiến đấu được Căn xem rõ không? có một tay mình đang cầm và một tay mình sẽ này bây giờ có nhảy xuống này đó. cái lúc nhảy xuống ấy đồ họa của nó cực cao luôn máy nào mà không chạy được ấy nó sẽ bị bị giật và bị lag đó ờ, bị, bị hạ luôn rồi mức cấu hình setting cao cái ờ, setting ở trên cái ờ, tựa game ờ, PUBG PUBG Mobile được chưa? Và đến đây mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Bye bye các bạn. Các bạn có hình yếu các bạn cứ chỉnh cái mấy cái thông số đó về thấp cho mình được chưa? là các bạn có thể chơi được. Bye bye.